Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Căn hộ cao cấp Trần Hưng Đạo phường 10, diện tích 56m2, căn hộ ở tầng 5, chủ đầu tư ký hợp đồng sang nhượng, trong năm nay hoàn công. Đường ô tô, bãi đậu an ninh cao, kết cấu, một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh và phòng giặt, để lại toàn bộ nội thất. Cách chợ Đà Lạt 1,5 km, gần Hồ Xuân Hương, hàng xóm tri thức, thân thiện, giá 2,1 tỷ đồng. Nhà Phan Đình Giót phường 6, diện tích 290m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một gác, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách, hai phòng trọ, một nhà kho, gần chợ, trường học, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, giá 12,5 tỷ đồng. Nhà mặt tiền Ngô Quyền phường 6, diện tích 103,5m2, sổ riêng xây dựng hoàn công, hướng Đông Bắc, đường nhựa lộ giới 16m, kết cấu một trệt hai lầu, 10 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh, 3 phòng tắm, một bếp, tầng trệt đang cho thuê kinh doanh cà phê, nhà đang kinh doanh homestay, giá 16,5 tỷ đồng. Nhà đống đa phường 3, diện tích 590m2, có 230m thổ cư, sổ xây dựng, hướng Nam, đường nhựa hai làn xe ô tô, kết cấu. 3 hầm một trệt một áp mái, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 5 phòng trọ, một nhà để xe, gần trung tâm, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, giá 30 tỷ đồng.